Thank you. chia nó chỉ mua cầu nhỏ lo nhỏ rong lý trong ta lo lu chia nó cho lý nhỏ cha yo nhỏ có cha đồn đi tia có trái của mùa si mu lu ro lu o thia chia ku con của mu chỉ mùa có mê lạnh mu xua xua lu của mu lo xua mu ừ cháu cho ua màu xua tôi 也过那上高，多古后多木照高，他高街里着哈罗，古镇路个四。 nô của mô lo xua mô ư cháu cho ô bao xua to ô nên rau nhá ta thâu lô nhỏ tìa có nó ràng gấu